Thì à, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người cách à, phân biệt inox thật và inox giả nha các bạn. Thì à, trước đây tôi có làm cái clip là phân cách mà test cái inox 201 và inox 304. Thì trong cái clip đó có nhiều bạn kêu là cái này chỉ là test thôi chứ chưa phải là cách để mà phân biệt. Thì hôm nay tôi sẽ làm một cái clip này để cho các bạn biết à, cách à, phân biệt inox 201 và inox 304 chứ đừng có nói về các loại inox khác nữa chẳng hạn như inox 316 chẳng hạn thì những cái loại đó thì nó để dành cho làm những cái à, cái nơi như chẳng hạn như có nước biển ăn mòn cao đó. thì với những đồ sử dụng như trong gia đình chúng ta thì chỉ có 304 và 201 thôi chỉ có hai loại đó mà cái dân mà họ đi uh, mua ở phế liệu các bạn thì họ chỉ có phân biệt hai loại đó là thật và giả thật tức là 304 và giả tức là 201 mà khi họ có làm một uh, chẳng hạn như họ đi mua một lần vài tấn thì uh, cái cách của tôi là xài bình, bình xe máy test bằng bình xe máy đó các bạn thì nó thật chất là đúng là nó không hiệu quả thiệt thì à, tôi có à, chứng kiến họ cách à, họ thử à, cái hai lê một và ba lê tư này thì à, inox thật và inox giả thì à, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn lại cho các bạn biết cách à, test đó nha các bạn thì cái test của đó thì à, họ sẽ dùng một cái máy mài một cái máy mài để mà mài bắn ra cái tia lửa họ nhìn cái tia lửa là họ biết là cái đó là inox thật hay là inox giả Vậy. Dạ. Thì hôm nay mình sẽ à, làm cho các bạn xem nha. Thì ở đây các bạn thấy là tất cả đều là inox đúng không? Thì inox à, thì à, các bạn nhìn cái này. Các bạn cứ nghĩ là inox nhưng thực chất nó là bằng nhôm nha các bạn. Chỉ có cái ống này bằng inox thôi. Còn cái này bằng nhựa. Nhựa nó xi. Còn cái này bằng nhôm nhôm và nó nhôm atimon thì nó xi lên thôi cái này bằng nhôm nha các bạn cái này bỏ qua một bên và đây cái à, cái à, kéo cắt tôn cái cây này đã tồn tại à, trên 40 năm rồi thì nó có trước tôi nha các bạn thì cái này các nhật các bạn nhìn các bạn sẽ tưởng là inox nhưng thực chất nó là thép không rỉ một loại thép đặc biệt thép ờ, hợp kim hộp nói chung là không phải là inox nha các bạn cứ nhìn nó tưởng là nó là inox nhưng mà thật chất không phải nhưng mà nó vẫn tồn tại suốt hơn 40 năm hơn cái tuổi tôi và nó không bị xét và nó không phải bằng inox nha các bạn thì à, cái lưỡi dao này thì à, để chúng mình test cho các bạn biết thì đây toàn bộ là bằng inox đây những thứ này toàn bộ là inox và chúng ta không thể nào mà biết được cái này là inox thật hay inox giả bắt buộc chúng ta phải à, test thử mới biết được mà như ở ở gia đình chúng ta đó các bạn thì cái mà bằng inox 304 á thì thường thì nó là cái bồn nước nha các bạn cái bồn nước cái bồn à, ngàn lít á năm ngàn lít hai ngàn lít gì đó thì cái bồn đó thì thấy uh, à, 10 cái thì có tới 7 cái 304 còn ba cái có thể là 301 nha các bạn và cái à, lavabo rửa chén ở nhà chúng ta thì những thứ đó nó trường tồn theo cái ngôi nhà của chúng ta bởi vậy nó bắt buộc nó phải bằng 304 nha các bạn cái đó là chắc chắn là 3D4 rồi thì đây những thứ này để mình test cho các bạn thêm xem thử thì à, như các, bạn đã biết rồi á sắt á và thép á thì khi mà mình mài á thì nó sẽ ra một cái lằn bắn ra và nó như thép á thì nó sẽ nổ nó nổ thành à, nhiều nhiều lần người ta nói là thép tốt á, là nổ 7 lần nhưng mà thực chất làm gì tới 7 lần nó mới nó mới có ờ, ba bốn lần nó lụi mộ rồi thì à, mình mài thử cái loại thép này để mình định nghĩa cho các bạn hiểu nha các bạn thấy không nó văng và nó nổ ra nhiều đốt đó thì đó là thép cái lưỡi dao nè lưỡi dao này bằng thép thép tốt thì uh, inox 201 à, các bạn thì nó sẽ là có pha sắt thép trong đó nó có pha kim loại khác trong đó thì chỉ có kim loại thì chỉ có uh, sắt là rẻ nhất thôi bởi vậy chỉ có pha sắt vô thôi vào inox thì nó sẽ thành inox 201 và mình sẽ test thử cái này coi đó cái này là nó là inox thiệt là các bạn còn cái này cái này là của à, bác sĩ dùng thì chắc chắn là inox xịn hả inox thiệt à thì mình cũng test thử cho các bạn xem tức là cái à, inox xịn đó các bạn thì nó sẽ bắn ra mấy cái tia và nó không có nổ các bạn hiểu không tức là khi mà mình mài một cái miếng sắt á thì cái tia nó bắn ra và nó nổ nổ nổ nổ nổ nhiều phát như chẳng hạn như thép á thì nó sẽ nổ bột hai ba bốn năm vậy đó. tức là một cái miếng đó nó nổ nổ nổ nổ nhiều lần thì đó là loại thép tốt còn nó nổ ít á thì là là lại à, sắt nha các bạn lại nốt cũng vậy thì inox thiệt tức là nó sẽ nổ ít nổ đi nha các bạn nó không có nổ inox thiệt là không nổ không nổ luôn tức là nó chỉ có bắn là bắn cái tia ra thôi và nó không có nổ còn inox giả đó, thì nó sẽ pha pha sắt mà pha sắt thì nó sẽ nổ nha các bạn à, như cái mũ này đây bạn thấy không nó nổ nó nổ và tức là cái này là pha sắt thì nó là 201 nha các bạn đây như cái này cái này nó nổ quá trời luôn cũng là pha sắt nha các bạn 201 inox giả Ừ, cái này inox thiệt rồi à. đây là cái à, cái hộp thật sự mà nói nó à, lại nốt thật nhưng mà nguồn trích ra cái nguồn gốc của nó thì cái đây là cái hộp đựng của bác sĩ nha các bạn và và chắc chắn là nó sẽ là inox thật ok hỏi cái này nó bắn ra nhiều tia tức là nốt giả nha các bạn hai là một nha các bạn đó. thì đó thì cũng như cái à, thép này à, tôi nói cho các bạn thấy đó thì à, tức là thép á, thép càng tốt á, thì nó nổ càng nhiều tức là nó nổ người ta nói là thép tốt á chẳng hạn như nhíp xe chẳng hạn thì nó nổ thành 7 đốt tức là nổ một nốt nổ một hai ba bốn năm sáu bảy nhưng mà thực chất nó không tới nước bảy đâu nó mới khoảng 5 nổ 5 lần là nó mất tiêu rồi không tới mức thứ bảy mức thứ bảy thì chỉ có cái máy mài lớn cực lớn đó, thì nó mài ra cái cục to đó, thì nó sẽ nổ ra được 7 đốt thì cái đó là mài ra còn cái này nó mài ra cái miếng rất là nhỏ các bạn bởi vậy nó à, chỉ cần ba cái miếng dăm miếng ba dớ của nó ra rất là nhỏ bởi vậy nó nổ chỉ chừng ba bốn lần là hết rồi chỉ có cái máy mài lớn cái máy à, máy cắt lớn lại lớn á, thì nó cắt ba dứa ra rất là to bởi vì nó sẽ nổ 7 phát là sẽ có đó đó là loại thép tốt còn lại sắt á, là nổ chỉ có một hai lần thôi đó là loại sắt và inox đặc biệt inox là không nổ nha các bạn inox là không có nổ inox xịn là không có nổ và inox 304 là không nổ còn inox 201 là có pha sắt tức là có nổ đó thì à, hôm nay tôi hướng dẫn cho các bạn vậy nếu các bạn thấy cảm thấy à, hay thì nhớ like và chia sẻ dùm đăng ký kênh của mình nữa rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi